Ngọc Rồng Sao tặng rương vàng miễn phí, sự kiện khuyến mãi rương vàng đặc biệt, nhận ngay tại diễn đàn em ngọcrongsao com Đầu video thì mình sẽ tổ chức giveaway cho các bạn nha Thì à, giveaway là một nghìn thở vàng Các bạn tham gia giveaway thì nhớ ở à, đăng ký kênh cộng nhấn chuông thông báo này Các bạn like video cộng à, cái comment mà được ghim ở dưới video nhé Và xem video của mình phải trên 3 phút này à, Bước 3 là các bạn comment tên nhân vật cộng server và bước 4 là các bạn like video của mình đã được 500 like mình sẽ chọn ra 5 bạn may mắn mỗi bạn là 200 thỏi vàng nha các bạn nhớ là xem video càng lâu thì tiền trúng càng cao nha và nhớ được các bước nha và bây giờ thì mình sẽ trước khi quay clip trước nha thì uh, video trước ấy thì uh, mình được 260 like và hơn 211 bạn tham gia thì uh, vẫn không có đủ 500 like nên là mình vẫn sẽ tặng cho hai bạn mỗi bạn là 100 thỏi vàng nha ok nếu mà video của mình đạt được 500 like thì mình sẽ tặng cho 5 bạn mỗi bạn là 200 thỏi nha rồi thì hai bạn may mắn ngày hôm nay thì mình sẽ chọn ngay đây thì những cái bạn nào mà trúng giải của mình á thì yêu út zalo cho mình hoặc là facebook của mình để nhận giải nha thì bạn đầu tiên đó chính là bạn à, chu văn thái này bạn thứ hai uh, đó chính là bạn à, trần tú hello xin chào tất cả anh em nha thì uh, hôm nay là chủ nhật rồi thì uh, cuối tuần chúc anh em có một cái uh, buổi tối thật vui vẻ với gia đình người thân nha thì à, hôm nay thì là cái con quạt ở đất cường nó xuống núi các bạn đấy thì à, mình mới được mở skill à, 4 xong đấy nó ra siêu khỉ luôn thì à, vừa bật máy qua đây cái nó lên tặng 200 triệu sức mạnh các bạn up rất là nhanh luôn thì à, bây giờ thì mình sẽ tiến hành à, mình đi à, nâng cấp cái skill 4 cho em nó và cho nó xuống núi nha thì cái skill à, của bốn của ba hành tinh ấy thì ngon nhất là skill khỉ các bạn nhìn nó rất là đẹp luôn giờ thì mình sẽ nâng khỉ à, bảy cho em nó nhá đấy để tử đây thì bảy liên ở ờ, Dragon Kame hay dư khỉ một cái bộ skill gọi là mapping của OLL ờ, đệ tử ở trong game Ngọc Rồng ok nhá thì ờ, ở bên Ngọc Rồng Blue thì nó cũng giống vậy mà Ngọc Rồng sao thì nó cũng giống vậy thôi đấy ở bên Ngọc Rồng sao thì đệ tử thì nó dễ nó up lâu hơn ở bên Ngọc Rồng Blue các bạn nè nhìn đi trời má đệ tử trưởng ngọc hết anh em ơi đấy thì nick này nó xuống núi và mình đã thì em mình đã đập lên hai set 8 sao nha thì Sugo 8 sao và sách uh, à, Kirin 8 sao đấy chơi hai sách để xuyên boss luôn nha thì hôm uh, thì hôm qua thì nó, nó hứng quá nó chưa đi uh, nó chưa để đợi chưa đủ 20 tỷ nhưng mình mất chỉ số bạn nó đi nó đi sang uh, luôn đấy thì ở hai cái này là có kiếm 18 năm số đánh này cái con bé thì 17 phần trăm cũng khá là ngon và đây là mấy cây trang xíu là mình sẽ đi tiến hành là mình nâng cấp lên 8 sao luôn nhá đấy thì đề xét Kirin mình sẽ uh, ờ, Sugoku thì uh, để mà cho các bạn xem thử là xét nào xuyên bói ngon hơn thì uh, xét uh, Kirin thì mình nghĩ là nó sẽ để xuyên bói ngon hơn nó đao cái liệu rất là to nha các bạn thì cái nick này các bạn một triệu mốt sẽ đánh thì, thì như vậy đó này thì là cái trang Frost 3 nhé Frost 3 thì uh, nó nâng cấp rất là hơn và được 21 trăm đánh luôn cực kỳ may mắn và con bé cái thứ này bé hộp kỳ lân cái thứ này thì uh, đang đợi để nâng cấp nó lên nhưng mà mình thấy ấy các bạn ở con bé họ kỳ lân ấy thì mình thấy rất là hút máu luôn đấy thì đây là cái thành quả mà thằng em mình nó đi sang mà nó chưa lên up điện tử chưa xuống núi luôn này đấy không đây là đồ gần thằng nam mới này đồ sáu bảy sao quá trời luôn đấy rồi chị thằng Sia rồi là quần thằng nam hết rồi à, áo gen 7 sao rồi gan lưỡng long 6 sao về thằng linh không sao à, áo à, bạc dây lốt sáu à, bảy sao này đấy một set 7 sao luôn gan thì gan áo à, nhận thì cực kỳ là nhiều đồ luôn thì phải nói là ở bên cái ngọc rồng này thì hiện tại nó đang tuôn rất là nhiều luôn các bạn ơi bây giờ là tuôn tràn lan luôn anh em xem bó rất là cực khổ đầu tôi nít rất là vip vào nhưng mà không vào được khu khá là khó các bạn bây giờ toàn tuôn thôi xanh bot rất là cực thì ở đông rương thì uh, mấy cái món này hôm trước mình nói sao bạn xem đấy này gan bằng cho lớp 7 sao này gan vàng như lớp 7 sao cái thứ này nói chung là đồ toàn đồ vip thôi không có được cùi đâu đấy ba như này là ba xích kỹ thuật ấy hôm trước là mình uh, up điện tử mới 4 tỷ thôi hôm nay nó lên 20 tỷ rồi thì uh, đấy thì ba sẽ kích hoạt nha rồi đồ thằng các thứ nữa thì uh, nick này các bạn xuống núi thì phải nói là xây boss rất là nhiều đồ luôn nếu mà vô được không nhá rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem số đó nha anh cùng đội cấp hai vào này đấy một triệu ba một triệu một trăm à, mười ba cái số đánh nha cực kỳ là bá luôn các bạn khá là ngon bây giờ thì mình sẽ đi qua bên đại học võ thuật nhà mình đi qua bên hành tinh bóng tối đấy mình sẽ đi uh, test skill cho các bạn xem nha thì uh, hiện tại là không có boss về boss tuân khu ấy không vào được khu ấy nên là mình sẽ test mộc nhân nha nhưng nick này bạn quả cầu thiên kỳ vô boss thì được tầm khoảng 140 uh, 40 150 triệu qua color thì nó được uh, tầm khoảng là 120 triệu rất là bá luôn đây quả cầu thiên kỳ nha thì chuyển vào bên kia là được uh, ờ, 102 triệu nha anh em khá là ngon thì uh, ở này là con mộc chân nó không có chuẩn nếu như mà lên boss chuẩn ấy là được tầm khoảng là 150 triệu thì bây giờ nếp khá là nhiều rồi hồi trước là cầu qua kỳ tặng gần 200 triệu 220 triệu bây giờ nếp quá nhiều rồi thì Setsuhoku Sekiden nếu như mà không có Setsuhoku ấy thì camera được tặng 18 triệu nha không có đồ tải đâu nha các bạn bây giờ mình sẽ ờ, mặc cái Setsuhoku vàng để, để mình tính đam thử làm cái nào ngon hơn nha các bạn đây một Setsuhoku đấy hai sinh hoạt bị mát hết anh em ơi rồi bây giờ Setsuhoku này nha dịch chuyển camera được 33 triệu nếu như mà có định lượng tại vị trí nó thời trăm nữa ấy, thì nó camera được tầm khoảng là uh, ờ, 75 triệu nha anh em tầm 75 đến 80 triệu Video boss thì tầm 90 triệu thì cũng thua Seka uh, Kirin một xíu thôi nhưng mà cũng khá là ngon thì Seka Kirin thì có tỷ lệ các bạn cái boss nó sẽ ngon hơn là Seka Suku nhá mình thấy Suku thì cái boss không ngon bằng Kirin Kirin nó hơi bị lỏ bạn ơi lột hay Suku hơi bị lỏ nhá thì game này thì Suku nó hơi bị phế nha rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành là mình đi nâng cấp cái chai nha thì hồi nãy mình nâng lên tạp 7 sao rồi cái chai hai này thì uh, nó rất là đen nên là mình bởi vì là đập rất là lâu à cái game này admin là kiểu sao ta kiểu cho đập đồ tỷ lệ nó cái bé ra dễ nhưng mà cái anh em muốn đập đồ ấy nó cực kỳ khó luôn kiểu mẹ nó nó không cho đập đồ bằng một thỏi vàng đi thì là 500 triệu đi nó ra nó ra có được 8 8 tỷ thôi nó ra toàn là bé mình bán thỏi vàng nữa các bạn ơi rất là lâu luôn bây giờ thì mình sẽ tiến hành đặt 8 sao nha đặt 8 sao ở bên uh, ngọc rồng sao thì lâu phải có tiền đó bên này thì tool nó ít nhưng mà cái tool kiểu sen boss đấy nó rất là nhiều nên là muốn đập đồ 8 sao thì nó khó nhưng mà kiểu mày sen boss cũng khó luôn mày toàn mấy thằng tool thôi nó tool xong nó vô ra ăn mình cay bẫy tèo ấy nên là chắc là tương lai thì không biết là mình có dùng tool hay không nhưng mà mình không thích dùng tool lắm các bạn tại vì nó hơi bị xung vật ấy rồi à thì à, bây giờ nó lên 8 sao nè anh em thì nó ra kỳ qua phát bê bóng tối à khá là đen thì 8 sao như là 8 phần trăm mấy cái nói chung là mình thấy cũng khá là si đầu gà luôn đấy rồi bây giờ thì mình sẽ nâng cấp con bé nha thì à, hiện tại list này có ba con bé vĩnh viễn nha các bạn à, 4 con bé vĩnh viễn luôn rồi con bé của sư phụ nữa thì đang đen rồi đấy các bạn bây giờ thì mình tiến hành là mình đi nâng cấp những con bé này lên cho nó mát pin ha mấy cái list này các bạn đậu xanh chơi game nó cực kỳ là đen nâng cấp bát nó cũng khá là lâu luôn ở ờ, nãy giờ nâng cấp bát nha Đấy, thì bây giờ nâng cấp nếu các bạn nâng cấp á, theo mà nó năm sau các bạn phải được từ năm bốn phần trăm trở lên số đánh trở lên á, thì các bạn mới có cơ hội chơi được 15 phần trăm nhưng mà mình đập rất là đen mà ơi đen xưa mà nó lâu nữa mấy con bé này thì nó cực kỳ tốn kém mà ơi đập rất là nãy nha ở bên cộng đồng blue ấy các bạn có còn hổng sư ấy nó rất là dễ các bạn tuy rằng là các bạn à, đi nó hơi bị đát nhưng mà nó đập nó sướng hơn rất nhiều so với cái con bát này cái con bát này các bạn rất là lâu tuy là dễ có bát nhưng mà đập lên nó rất là lâu rồi tốn thời gian nữa thật bây giờ thì mình sẽ đi à, hủy luôn cái gì chỉ số nha ok dùng đá ánh sáng ấy thì nó sẽ hủy rất là dễ thôi rồi bây giờ thì tiếp tục đập thôi bạn lúc này có bốn bát vĩnh viễn rồi thì còn hơn à, hai mươi mấy cái rương vàng nữa chưa đập nữa luôn ok thì bây giờ tiếp tục chơi thôi chơi khi nào nó ra con bét xịn xịn xíu rồi để lại nhá hôm nay thì cứ đập thôi bạn tại vì là nếu mà đập mình đập mấy tiếng đồng hồ luôn á hôm bữa trước mình đập cái con bé kia này thì mấy tiếng đồng hồ nó ra bét của bắp ấy, nên là mình không có đăng clip luôn rất là xui kiểu chơi game nó rất là xui và rất là đen luôn đấy khó phải trưởng ra ok bây giờ thì tiếp tục là bán thôi mình mệt nhất là khi mà đập bé các bạn nó hết vàng ấy đậu xanh thì thà cho đập con bé bạn yêu cầu là một thỏi vàng đi nọ xanh bây giờ chơi ba bác mình bán ra xong rồi cái bác mình đập rồi đi qua đi lại lâu vài trường ra luôn ấy nếu như mà admin mình lăn cái đầu ấy thì lăn cái não ấy thì cho anh em đập một lần là 500 triệu hoặc là một sáu vàng đi ưu tiên là vàng cái đầu hết vàng nó sẽ tự động qua thỏi đi cho anh em dễ chơi thỏ xanh là mấy cái nhiều rắc rối vài trưởng ra game lậu nó khó hơn game chính nữa các bạn đặt đồ nó khó hơn nữa thật đập 8 sao các bạn đập mấy ngày luôn nó thật đập lâu là lâu luôn chơi game mà bằng đập đồ nó đập đồ mà nhìn nó chán luôn ấy nên là nó rất là khoai các bạn hy vọng là những cái update lần sau thì có thể fit đi chứ bây giờ trời tuôn hết rồi tùm lum hết các bạn rất là nản luôn anh em nào đầu tư lên bot vô bot không được khu luôn nản vãi trưởng ra mới vừa ra xong cái nó đứng 19 khu bạn nó tuôn vô một khu full khu luôn không làm gì được cả rất là nản luôn trời bét số đánh hai phần trăm này cũng được bây giờ mình sẽ tiếp tục bán thỏi vàng nhá cái công cụ mà bán thỏi vàng các bạn lâu nhìn nó nản ngoại chịu rồi bán thỏi vàng với bấm lộn cái bán đá nữa chứ rồi thì hy vọng anh em mình sẽ update cái chức năng là đập à, một thỏi vàng hoặc là 500 triệu các bạn cho anh em dễ chơi chứ giờ mình thấy chơi khá là khó nữa rồi bét họ à, hột kỳ lân đá bóng yêu đá bóng ma thì dùng để nâng cấp kẻ trang các bạn thì uh, cái đá ánh sáng là đá đắt nhất ở trong cái uh, game này nhá cực kỳ đắt luôn rồi bây giờ thì tiếp tục đập thôi má ơi đập nó lâu rồi nó không có ra chỉ số ngon nữa bạn khoai vẫy cái trường trời má nắng thì các bạn thật cứ mình thấy là nếu như mà ra kiểu ngọc pháp sư giống blue nó sẽ ngon hơn cái này rất là nhiều cái này nên đập rất là nặng luôn đấy Mày có tiền mà cũng không có đập được, không không có đập được luôn. Úi xùi cái này cũng bắt rồi. có còn cái này chứ mất rồi. Đặt cái còn lại xem. Hết vàng rồi chứ. Đập nốt đi, hai phát cuối cùng đi. Rồi xong bán cho nó dễ ha. Đây, cái này thì được bộ ra sứ đánh này. Giờ đập khó vãi chữ không hiểu sao mấy anh niên kia đập full được sứ đánh luôn cũng hay á các Mình thì mình thấy mình đen quá trời luôn đấy, đen quá trời là đen luôn. Trời ơi, giờ đi bán thôi, bán thơ vàng thôi nó đập mỏi tay kinh khủng bạn nhá chơi game đúng kiểu mỏi tay lắm luôn đấy rồi bây giờ thì à, mình sẽ tua nhanh nhá. Và đây là cái thành quả của mình sau hơn mấy tiếng đồng hồ đập các bạn đập lâu vãi cái tèo ra đập hơn một nghìn thỏi miền một nghìn thỏi vàng ở đấy mà nó rất là đen không phải là tí thỏi vàng mà là đập nó quá lâu luôn đi trời ơi mình làm clip mình quay nản vãi trưởng các bạn thì à, mình đánh giá là cái sự kiện này chủ yếu là hút máu các bạn ơi hút máu kinh khủng luôn con bé thì nó dễ ra nhưng mà đập lên rất là khó khó nhất là cái phần mà bán thổi vàng với đập lên từ 1 lên 8 sao là nó đã khó đập rồi mà nó còn xịt rồi nó ngoái ái tùm lum nữa chán phải chịu không ấy giờ thì mình sẽ đập nốt nha mình sẽ đập nốt uh, con bé uh, ờ, hai con bé này con bé này cứ lên nha lên năm sao nếu mà nó ngon đập tiếp mà nó cùi bắp thì thôi vất luôn ấy tại vì bây giờ cũng làm gì nữa đâu ok nhá đập lên 5 à, sao nếu như mà con bếp này nó ngon thì mình sẽ đập tiếp còn không ngon thì mình sẽ kết video tại đây với anh em bởi vì nó quá là dài rồi rồi lên luôn rồi này trời mà bếp sida nữa chứ thôi nghỉ ha ok thì video của mình thì tới đây nha anh em anh em xem video của mình thì à, cho mình xin 5 giây ấn like đi cái kênh nha và tham gia cái quay ấy thì nhớ được có bước để ủng hộ mình nha cảm ơn em rất là nhiều